ra theo bề ngoài vì đời sống nó biến hóa khôn lường giữa tốt với sâu ta nào đâu biết được thế đến chưa có tin qua vội vàng nhưng tâm ao đê che lòng người lời ngọt ngon khéo gión nên rất mùi thế đó cứ tương con người ta sống tình tốt phơi ấm bên ngoài nhân gian điều hòa lòng thầm sâu đâu có biết rằng ai kia đang dối gian ta dù trời đâu đến mức có lúc cả chục năm vẫn có thể ta lầm tin với con người gian manh một khi ngã mới biết hết con người ta lối sông tốt hay tà ma chân thành hay xấu